những câu đố hay nhất. Hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Câu 1. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Đáp án, nướng bắp ngô. Câu 2. Bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết? Đáp án, bà đó là bò đá. bò đá bà chết, bà bay là 73 bà ấy chết năm bà ấy 73 tuổi. Câu 3, lịch nào dài nhất? Đáp án, lịch sử. Câu 4, con gì ăn lửa với nước than? đáp án, đó là con tàu. Câu 5, con đường dài nhất là đường nào? Đáp án, đường đời. Câu 6, con kiến bò lên tai con voi, nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết. Đáp án, nói là em đã có thai với anh rồi. Câu 7. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi? Đáp án, than. Câu 8. Có một chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được hai người, nếu thêm người thứ ba sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao người ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng Mỹ đen và ba thằng Mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà không bị chìm? đáp án, bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng hai người đi. Đó là ba của thằng Mỹ đen và ba của thằng Mỹ trắng. Câu 9, con gì đập thì sống, không đập thì chết. Đáp án, con tim. Câu 10, nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sau bạn lại bỏ tôi là cái gì? Đáp án, đó là cái bóng của mình. Câu 11, cổ gì dài nhất? Đáp án, cổ xưa. Câu 12, trên nhấp dưới giật là đang làm gì? Đáp án, đó là đang câu cá. Câu 13, hai con vịt đi trước hai con vịt hai con vịt đi sau hai con vịt, hai con vịt đi giữa hai con vịt. Hỏi có mấy con vịt? Đáp án, 4 con. Câu 14, con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được? Đáp án, vì gấu trúc chỉ có hai màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu, vậy mà không thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mà thôi. Câu 15, xã đông nhất là xã nào? Đáp án, xã hội. Câu 16, tay cầm cục thịt nắng nắng, tay vỗ mông là đang làm gì? Đáp án, đó là bà mẹ đang cho con bú. Câu 17, con gì đầu dê mình ốc? Đáp án, con dốc. Câu 18, cái gì chặt không đứt, bứt không rời, vơi không khô, đốt không cháy. Đáp án, nước. Câu 19, cái gì bằng cái vung, buông xuống ao, đào chẳng thấy, lấy chẳng được. Đáp án, đó là mặt trăng. Câu số 20, cái gì không đào mà sâu? Đáp án, biển. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.